rồi cắt cắt từ từ Rồi, phải xếp lên nghĩ là uống hút nhưng thật ra bây giờ sẽ còn thêm của các bạn à Bye bye. cô là ai